em rất là vui khi nghe câu anh nói là anh không quan trọng con trai con gái yeah. Dạ. tại vì ờ, mẹ mang bầu em và yeah. Dạ. khi phát hiện ra em là con gái thì um, ba em đã bỏ em yeah. Dạ. nhưng em mong muốn là không có phân biệt giới tính yeah. xin mời nhà gái rồi mời nhà trai rồi ngồi đi em trai mình giới thiệu đi nào Dạ em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quỳnh Linh và Rồi xin chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay Em tên là Lê Thị Thủy, năm nay em 29 tuổi, em ở Bình Chánh ạ Hiện em là một nhân viên y tế đang công tác và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh Tức là làm... Uh... Em làm điều dưỡng Điều dưỡng Dạ về cái khoa nào dạ em làm uh, phòng quản lý chất lượng chuyên về ờ, khiếu nại khiếu kiện giải quyết các đường dây nóng của bệnh viện mời bạn trai dạ, chào anh Nguyên Linh chào chị Hồng Vân, dạ, chào, chào bạn gái bên cạnh và chào quý vị khán giả em tên là Nguyễn Quỳnh Trọng Kim năm nay em 30 ờ, tuổi sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay làm nhân viên văn phòng tại công ty dịch vụ công lý quận 8 Thủy Kim à hợp lý nha kim, ờ, ờ, ừ, kim sinh thủy đó ha rồi thế à, vậy là thủy có cái điểm mạnh điểm yếu gì Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt huyết và luôn uh, toàn tâm trong mọi công việc. Ừ. Còn uh, khuyết điểm của em là chắc là do em uh, hơi độc lập và hơi tự lập trong cuộc sống, cho nên có một chút gì đó nó mạnh mẽ. Còn em trai? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình trong công việc. Ừ. Điểm yếu là nhiều lúc em cũng bị hay quên và có cái tật là <laughs> nhiều lúc hay đổ mồ hôi nhiều đổ mồ hôi trộm ấy ha dạ mà em đổ rất là nhiều đổ nhiều đúng không dạ phải đi ờ, kiểm tra sức khỏe nha dạ bây giờ thì em cho đàn gái biết mình có mấy mối tình rồi dạ em cũng trải qua hai mối tình anh mối ngắn nhất là nhiêu dài nhất nhiêu dạ mối ngắn nhất là 3 tháng mối dài nhất là 2 năm <laughs> hai năm rồi sao mình chia tay dạ do bạn ấy là đi du học bên nước ngoài rồi à. định cư ở bên bển luôn rồi, rồi tụi em mình... xảy ra chia tay đành phải chia tay đúng không dạ chia tay lâu chưa dạ cách đây cũng được 9 năm rồi anh trời ơi 9 năm rồi Dạ 9 năm rồi không có yêu ai nữa luôn Dạ cũng có yêu đơn phương nhưng mà do không thấy không hợp rồi nên không đến được với nhau anh ơi à đó là lý lịch tình yêu của đàn trai đó đàn gái em làm cái nghề của em á dạ. có khi nào mà em ờ, được bệnh nhân yêu mình không dạ sẽ có bệnh nhân yêu thương và có những bệnh nhân mà làm cho mình ờ, rớt nước mắt sao tại dạ sao? vì cái nghề của em là nghề tiếp đường dây nóng ừ. và tiếp dân khiếu nại khiếu kiện thì ờ, các bệnh nhân vô bệnh viện thì sẽ có những cái bức xúc và em sẽ tiếp và nhiều lúc không mình không phải là người ờ, gây ra vấn đề nhưng mà bệnh nhân lên lại sử dụng những lời nói nó làm cho mình thấy tổn thương ừ. thì mình vẫn ân cần và xin lỗi và cảm ơn bệnh nhân ừ. nhưng mà khi bệnh nhân bước ra khỏi phòng thì tự nhiên nước mắt rơi thì cứ à. xin lỗi mà họ cứ chửi thôi Dạ, ừ. tại vì lúc đó là cái sự cao trào của họ Có một cái gì đó bức xúc của bệnh nhân Chứ còn có ai lên gặp em mà tỏ tình với em chưa? Dạ, vị trí của em chắc không có ạ à. Dạ em trải qua hai mối tình chính thức Mối tình đầu tiên là 4 năm Lúc em còn học sinh Mối tình thứ nhì là được 2 năm Chia tay lâu chưa? Dạ chia tay cách đây 3 năm ờ, Lý do em chia tay là do anh bắt em là một phụ nữ phải giỏi việc nước đảm việc nhà Khi mà một người đi làm công việc ừ, hàng ngày từ thứ hai thứ sáu vậy thì về anh ấy bị bắt là phải nấu cơm Ví dụ nấu cơm phải là đầy đủ các món Ví dụ cá chiên là phải nước mắm mò chua ngọt Rồi à, ví dụ như là cá kho phải nước mắm khác Canh thì phải sao Thì em không phải là dạng phụ nữ không biết nấu ăn nhưng mà để mà làm như một bữa ăn thịt xoa mình như vậy dạ, thì là ừ. thì là em sẽ không có thể theo nổi bên ông dạ, ấy chào anh đó. Rồi, gái xinh đẹp quá thật sự anh uh, qua đây anh nhìn em là bởi vì anh khâm phục em dạ, một cái người trực điện thoại biết bao nhiêu cái bức xúc biết bao nhiêu cái gì đó họ đổ lên đầu mình thật sự lúc đó mình cũng không trách họ bởi vì họ quá đau thương trong cái việc người nhà bị cái gì đó dạ. thì họ biết xả đâu đôi khi họ xả vào đấy dạ. mà mình nghe hết dạ. và cuối cùng thì có đôi khi mình chỉ khóc một mình thôi dạ. tôi cũng thông cảm nha dạ. và cũng cảm ơn những người như em dạ ha. à, bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào Dạ, đối với em thì em ờ, muốn anh ấy ờ, một người cao mét trên mét 65 Ngoài hình thì ờ, nhìn được là được và quan được. trọng là đối với em là tính cách tại vì à, em mong muốn có một anh có thể bảo vệ được em che chở được em để em không phải gồng mình lên để mạnh mẽ ừ. anh bên đây có thể che chở có thể bảo vệ em luôn cho dù phong ba bạo tố về tướng anh cũng hơi to em có không thích điều gì đàn ông không dạ em ờ, không thích ở đàn ông là hút thuốc nhậu nhẹt có giới hạn là được rồi dạ chào chị hồng vân ừ. sao nè có hút thuốc không nè dạ có hút xa dao chị xả dao là nhiêu nặng ngày nhiêu, nhiêu điếu dạ, nè khoảng từ 3 đến 4 điếu rồi chị từ bao nhiêu nhiều không á thiệt chị xả dao ai mà ít vậy dạ xã giao cũng anh em trong công ty thôi chị xả dao là điếu thôi nhưng mà tiếp ba bốn người tiếp ba bốn người là anh khổ vậy đó dạ. rồi là nhậu thì là nhiêu lon nè dạ em nhậu cũng bốn năm lâu rồi chị cũng bốn năm người là cũng điếu thuốc với lon bia đó dạ. em muốn người bạn gái của mình như thế nào em muốn người bạn gái của em thì như mặt dễ nhìn lại hòa đồng vui vẻ ừ. rồi biết trên biết dưới với, lại là sống bình thường đơn giản thôi ừ. chứ em không thích sự cầu kỳ sửa soạn nhiều quá ừ, bên kia là dư luôn đó em có muốn bạn nó giỏi việc nước đảm việc nhà không không ví dụ như việc nước việc nước thì mỗi người một công việc em không có nói được nhưng mà việc nhà thì có thể là em và bạn ấy nếu mà tiến tới được hôn nhân thì em và bạn ấy sẽ hai người cũng phụ nhau làm chia ừ. nhau công việc em biết nấu ăn không dạ em cũng biết nấu đơn giản thôi chị nói nghe nè ví dụ như bạn đẹp tự nhiên rồi ví dụ như bạn sửa soạn chút xíu xíu thì em thấy sao em thấy cũng bình thường nữ hiểu làm đẹp là chị rồi em thích con gái đẹp không thích chứ em thích đẹp. đẹp chị bây giờ con gái cao cao bao nhiêu thì là đúng tiêu chuẩn của em nè dạ em nghĩ từ mét sáu mươi tới một mét sáu lăm chết rồi em còn mét rưỡi rồi một mét rưỡi hả dạ thiệt không thiệt chết rồi một mét em. rưỡi dạ, giờ sao <laughs> hả mình giảm xuống thôi mà dạ. <laughs> còn em cao bao nhiêu nè dạ em mét bảy hai chị người ta mét bảy hai đó lực lượng đô con có thể bảo vệ em được dạ ừ. tôi thấy là được đó ổn nên đó. hỏi ờ, người thân đi ha hỏi đi vâng để cho trẻ gặp nhau đi đúng ha. rồi dạ. hôm nay em đi với ai dạ hôm nay em đi với mẹ em à đi với mẹ xin chào chị hồng vân chào mc quyền linh và chào gia đình nhà gái thì à, từ đầu mà thấy à, à, cháu gái bước ra là cô đã rất là thích rồi cô ạ. rồi cô cũng nói là về à, à cháu kim á anh chị em trong cơ quan đều khen là rất là vui hòa yeah. Dạ. đồng với mọi người thì à, nói thật là nhà cô thì có mình cô là nữ à hai đứa con là trai yeah. Dạ. kim là anh thành ra là trong cái công việc nhà đó thì là hai anh em đều có phụ giúp với cô hết chứ một mình dạ. cô thì cũng không làm nổi đâu cháu nói là nhà cháu ở gần bình chánh yeah. thì rất là tiện với lại trọng kim bên đây tự yeah. vì nó cũng là ngay quốc lộ 50 dạ. dạ cũng gia đình ngay quốc lộ 50 thì mình sẽ gần gũi nhau hơn có bao giờ em nghĩ trong đầu á là khi cái người bạn gái hoặc người vợ của em có một cái nét gì giống mẹ dạ cũng có chị có ước đúng không dạ. mẹ cũng đẹp đó nha em là trời thương em cầu được ước thấy đó mẹ đẹp mà con dâu tương lai cũng đẹp luôn cái đó nét của con dâu có nét giống mẹ đúng đó rồi. nói cho em biết mà mẹ ra là mẹ thích liền đó sao này giờ mình đi với ai nè Dạ em đi với chị họ và các đồng nghiệp trong cơ quan ạ. Dạ chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh. Em là chị à, họ của Thủy. Qua buổi nói chuyện thì thấy bên à, đàn trai là ngoại hình dễ nhìn, dạ, cảm ơn tính tình thì cũng dễ gần. Thì chị cũng mong là hai em tạo cơ hội cho nhau để tìm hiểu thêm. Rồi vậy là tốt rồi. Mở rào thôi. Mở rào. Không gian này là của Kim với Thủy đó. Kim sanh Thủy. em dạ, chào anh ạ lần đầu tiên gặp em có món dạ, quà em rất vui được gặp anh ạ dạ. cảm ơn anh dạ cho em món quà em tặng này. dạ cảm ơn anh em Bây cũng có món quà tặng quà thì mở ra coi là gì nè dạ em có một ít mỹ phẩm anh tặng em wow cảm ơn anh dạ là gì ạ gì kim mỹ phẩm chị dạ nước hoa nước son hoa, à. son rồi ờ, kẹp chì mắt <laughs> dạ vậy hả dạ. dạ em sẽ dùng nước hoa và những ờ, cây son này để đi gặp anh vào những buổi hẹn hò ạ dạ <laughs> ông này ông mâu thuẫn ghê á ông kim ông nói ông không thích con gái sửa soạn mà ông tặng dạ. cho người ta toàn à, những à, cái em đấy. cũng có một món quà tặng anh dạ. và trong đó có một bức thư à, em có đó là những lời em gửi gắm tới anh dạ. dạ. cảm ơn em dạ anh có mở ra đọc được dạ anh có thể mở ra đọc cho dạ. mọi người coi ạ chào anh việt nam hơn 95 triệu người em gặp được anh là một cái duyên chúng ta đến với nhau hay không là do kiếp nợ nếu không có nợ thì làm bạn anh nhé cảm ơn anh vì đã có mặt hôm nay Rồi, tốt rồi à, lần đầu tiên em anh em có cảm giác như thế nào dạ um, em cảm giác là anh là một người có thể bờ vai để bảo vệ em che chở em dạ dạ <laughs> anh nhìn em thì anh thấy cũng có cảm tình em rất là dễ thương xinh dạ. đẹp dạ cảm dạ, ơn cũng anh. có nét giống mẹ anh như dạ. chị Hồng dân đã nhận xét dạ <laughs> sở thích thuộc em thường thường nó thích đi đâu nè em thì thích ờ, ở nhà quay quần với gia đình dạ. mình ờ, nấu những bữa ăn dạ. cùng với gia đình ngày nghỉ anh sẽ làm gì ngày nghỉ anh có thể đi dạo phố sài gòn anh thích đi chơi lắm nói chung anh thích la, la cà dạo phố xong vòng sài gòn bây giờ mình nói vấn đề làm dâu đi dạ thì vấn đề làm dâu của nhà anh thì mẹ anh không có quan trọng vấn đề làm dâu dạ. nếu mà em với em tiến tới được hôn nhân anh em sẽ qua nhà anh ở cũng được hay là sao cũng được dạ Yeah. Dạ. nếu như mà ba mẹ bắt làm dâu thì em vẫn làm dâu còn nếu như mà ba mẹ cho ra ở riêng thì um, có thể yeah. Dạ. ở nhà em ví dụ như mà xa quá thì chúng ta có thể tích góp thêm để tiến lên và gần với ba mẹ hơn Dạ. Yeah. Dạ ờ nếu hai đứa chung một nhà quan điểm về con cái con trai con gái ra sao anh thì không quan trọng con trai hay con gái con nào cũng là con của mình anh dạ. đều thương như nhau đối với em em rất là vui khi nghe câu anh nói là anh không quan trọng con trai con gái yeah. Dạ. tại vì ờ, mẹ mang bầu em và yeah. Dạ. khi phát hiện ra em là con gái thì um, ba em đã bỏ em yeah. Dạ. nhưng em mong muốn là không có phân biệt giới tính yeah tức là từ nhỏ là em đã không có cái tình cảm của cha rồi đúng không dạ ừ. ủa nhưng mà nhà em có mấy người dạ nhà em có chị gái nữa là hai chị em dạ với mẹ lúc đó ba bỏ đi là coi như ba mẹ con ở với nhau dạ thực ra là khi bạn tâm sự ra điều này á thì cái người chồng á là cái vai trò của em không phải là chồng không mà em phải có cái tình cảm của người cha dạ. sự bảo vệ sự bao dung đối với vợ của mình ừ. đó là cái điều mà bạn ngầm ý để kể cho em nghe về cái câu chuyện của bạn đó em có hiểu không dạ em hiểu bây giờ để con gái là có vàng trong nhà đó nha dạ. con gái rượu đó không có lo dạ. nữa bây giờ thế này nào mình à, giao lưu văn nghệ chút xíu đi để mình có thêm nhiều cái cảm xúc để mình quyết định nha tươi quá dạ. mặt tươi ra rói vậy thiệt á ờ, ông hai tay luôn kim dạ. nhìn vào thủy à, anh xin hát mà một điệp khúc của bài đúng người đúng thời điểm dạ à. Việc của em là yêu anh Có mưa rông thì để anh lo Chẳng hứa xua được mây đen Nhưng bình yên khi bên anh Tìm thấy em người anh yêu Lúc yêu thương tựa như nắng buổi chiều Từ nay em sẽ làm cuộc sống tốt hơn bao điều Cảm ơn anh ạ Thủy đáp lại đi Dạ để đáp lại anh thì ừ. em xin tặng mọi người trong trường quay Cũng như là các đồng nghiệp đang ờ, hoạt động ở ngành y và đang ở tuyến đầu ừ. Bài hát Cô gái ngành y Vào ca trường đêm nay trong đêm khuya lạnh giá những căn bệnh hiểm nguy thầy thuốc không ngần ngại đã có bàn tay em nhẹ nhàng dịu dàng chăm sóc bệnh nhân nắng hồng bừng lên sương tan lặng lẽ nắng vui chiếu rọi với đàn chim non ánh mắt em đây như muốn nói em đây là cô gái ngành y em cô gái ngành y không ngại chi gian khó với tấm lòng lương y thầy thuốc như mẹ hiền mãi mãi còn trong tôi nhẹ nhàng dịu dàng cô gái ngành y chúng ta đã có một trò chuyện rất là thú vị à, mỗi người có một tính cách rất là đặc biệt rất là dễ thương vấn đề là con tim các bạn có rung động thật sự hay không tôi không biết có rung động hay không mà tôi thấy ông kim mồ hôi của ông thiếu điều bây giờ nè nó chảy ướt áo luôn rồi chúng ta hãy để tay vào nút bấm con tim mình rung động mạnh thì mình bấm liền còn nếu chưa rung động không cần bấm một hai ba hết thời gian hãy nắm tay nhau đi bấm nút cũng cùng chung một nhịp ỷ à, nói gì với mẹ đi dạ con uh, xin phép cô là cho bọn con cơ hội để tìm hiểu và vì sinh ra trong một gia đình thiếu thốn tình cảm nên mong rằng a à, gia đình mình coi con như con ruột và luôn yêu thương đồng bọc con quá <laughs> rồi để mẹ nói một câu nè đây là cô cũng nói thêm là cô nhà cô không có con gái cô rất thích con gái mà hôm nay á, là nếu là được con hẹn hò với à, con của cô thì cô thương con với con gái Rồi. <laughs> quá trời hay luôn rồi rồi và đó bây giờ xin phép đặt nụ hôn đầu tiên lên à, gò má của bạn gái coi nào Để dạ, xin phép chị cho em hôn gái. <laughs> dễ thương lắm á dạ anh nó run quá anh à, run cầm cập run quá đúng không <laughs> à, hai đứa đều dễ thương cả dạ. à, những cái nụ cười rất là tươi và mong rằng tất cả mọi điều may mắn sẽ đến với hai đứa nha dạ, dạ vâng. đây